chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới cho anh em một cái bộ đồ chơi mới để hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu việt ở trong cái dịp Tết 2021 sắp tới này nó được hiệu quả hơn thì ờ, về cái mảng đồ chơi tài xỉu này nói chung nó cũng rất là nhiều đồ nhưng mà những cái mặt hàng cũ trước đây thì anh em chơi cái phần bất lợi của anh em là về cái phần ờ, tan tích tức là khi anh em chơi anh em phải bỏ đồ vô và đồ mình là phải đồ có tan thì anh em chơi mới được thì cái đó thì chơi nói chung là hiệu quả 100% nhưng mà nói chung nó không có an toàn cho cái ờ, cái sòng sới của mình còn cái video ngày hôm nay thì ờ, mình đặc biệt giới thiệu tới anh em một cái bộ tài xỉu biệp không tan cái này ở đây mình trước khi mình test cho anh em coi thì mình cũng nói luôn cho anh em để anh em hiểu tránh cái trường hợp anh em đi mua hàng bị người ta lừa đảo thì ờ, ở cái phần tài xỉu này anh em mình khẳng định với anh em nếu như anh em muốn chơi được thì tới sòng anh em phải bỏ được đồ của mình vô đồ nói chung là nó tan ít hay tan nhiều thôi còn bắt buộc là phải bỏ đồ vô một là anh em có thể bỏ cái nắp nè hai là anh em có thể bỏ hộp và ba là có thể bỏ đĩa còn ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test cho anh em coi cái bộ hộp cảm ứng thì à, cái bộ hộp này thì tới sòng chơi bắt buộc anh em phải bỏ được hộp của mình vô nha còn đĩa là là đĩa chợ và cái nắp này cũng là cái nắp chợ luôn nha chỉ cần hộp thôi là anh em chơi được đánh chuẩn xác tuyệt đối 100% thì mình sẽ test sơ qua cho anh em coi cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của nó cũng như là mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cái cách mà mình xài sao cho nó hiệu quả thì nói chung đồ thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em phần nào thôi còn đánh à, hay hay dở vẫn do cái năng khiếu của mình kết hợp nữa thì cái bộ hộp này anh em chơi nó rất là lâu chơi được à, anh em mua một cái bộ hộp này anh em chơi phải một tháng thì nó mới hết mới dục cái bộ hộp này lấy bộ hộp khác còn ở đây là cái phần máy của nó nè thì đây là cái máy rung cái máy này một bộ của nó sẽ gồm có hai cái máy còn bộ hột thì nói chung là bao đẹp hộp là không tan nha ngâm nước muối nè được nè thử 500 được nè soi đèn được nói chung kể cả trẻ hộp ra ba cái hộp này vẫn không có cái gì ở bên trong tức là mình đã tẩm thuốc tẩm cảm ứng cho cái hộp này rồi bây giờ anh em lấy về anh em chơi thôi chơi trong vòng được một tháng là nó hết thuốc còn à, cứ lắp xong là mình cái máy này nó rung cho mình biết thì cái máy này nó sẽ có hai cái máy này thì cái tác dụng của cái máy này là cái máy rung nè cái cục rung này thì anh em bỏ ở đâu cũng được anh em có thể nhét ở trong người hoặc là có thể đứng xa 5 7 mét gì đó tùy anh em còn cái máy này mới là quan trọng nè đây muốn ăn tiền của người ta thì nó khó khó ở đây nè chứ không phải là anh em cứ nghĩ tới sòng mà bôi vô hồn đụng vô hồn là đánh được đâu ra không có những cái mặt hàng đó đâu cái này cảm ứng không tan nhưng mà tới sòng vẫn phải bỏ hộp vô còn máy là bắt buộc phải đeo trên người thì cái này chơi nó sẽ hiệu quả hơn đánh chuẩn xác 100% và khi người ta kiểm tra cũng không có tan tan là cái tan cái máy này nó nằm ở trên người mình thôi còn cái hộp cho trẻ thoải mái thì à, ở đây là cái máy mà mình à, đây là cái máy à, nguyên bản của nó còn ở đây mình sẽ tháo cái máy này ra mình độ vô người mình đánh thử cho anh em coi thì thường thường ở trước đây mà người nào chơi á anh em nào mà đã từng chơi mà cái bộ cảm ứng mà đánh bằng cái nón rồi đó thì cái bộ này nó cũng tương tự nhưng mà cái máy này bên mình thì bên mình độ chế nó khác đánh nó sẽ dễ hơn và chơi nó sẽ hợp lý hơn còn cái nón anh em làm vô cái nón là nó sẽ bị xấu cái nón mình đâm ra mình đội ra nó sẽ lòi hai cái bóng đèn nó lòi nó độn ra nguyên một cục người ta nhìn rất là kỳ còn ở đây mình sẽ tháo cái máy mình hướng dẫn luôn cho anh em ở cái video này để về anh em độ chế còn làm không được thì cứ đặt mình mình sẽ làm cho anh em theo như mình đi đánh mình đi chơi mình đánh cái bộ này thì mình cảm thấy đánh đánh ở trên nón thì nó mới chuẩn 100 phần trăm nhưng mà vẫn còn cái chỗ khác để mình độ vô mình đánh được như vậy thì ở đây là cái máy này là nó như vậy nguyên bản một cái máy là nó như vậy hai cái bóng đèn này anh em có thể tháo ra luôn thì mình sẽ kẹp vô tay mình đánh nếu như mà anh em ở nhà lấy về kéo léo á thì anh em kẹp cái này vô tay nè đây mình đánh thử cho anh em coi nè thì cái này anh em kẹp vô tay hoặc là anh em may vô áo luôn đây kẹp vô chỗ này rồi hai cái bóng đèn này mình tháo ra mình kẹp nó thành hai bên mình mặc cái áo này mình đẩy xuống thì không thể nào mà người ta thấy được hoặc là có thể anh em may vô áo luôn hỏi ra đây anh em có thể may vô cái áo luôn thì khi mà may vô rồi thì cái máy này mình chỉ cần để nó hướng về cái bộ hộp là nó sẽ đánh ok thì bây giờ mình sẽ mở máy lên mình test thử cho anh em coi đây bỏ này qua bên này nè đây mình cột sơ cái máy này vô cái tay mình đánh thử cho anh em thấy à. cái gì đó anh khách em khách em không đứng ra cho ngoài xíu đây anh em cột nói chung là cái này mình làm mình đánh cái hình thức mô phỏng cho anh em thấy thôi còn về khi mà mua rồi thì mình phải làm cho nó gọn gàng nó đẹp lại thì chơi mới được đây nói chung cái này nó rất là dày nhưng mà mình uh, mặc cái áo vô mình cột cái áo vô là ok nè thì đánh lúc mà anh em chơi cái này bỏ đâu cũng được nha đây khởi động công tắc lên nè còn pin này là xài còn pin tiểu nè hết rồi mình thay khởi động công tắc lên trong đây nó cũng có công tắc thì mình khởi động luôn cái công tắc bên này lên công tắc nó nằm chỗ nào mẹ đây mình chỉ cần khởi động luôn công tắc này lên là bắt đầu nó kết nối nó hoạt động thôi à, cái máy này cũng vậy nó có một cái công tắc này thì cái máy này anh em phải để cho nó hướng về cái cái cái bộ hộp thì nó mới rung nha còn lúc mà mình để xa ra ngoài đứng xa ra ngoài nó không có rung đâu đây thì cứ lắc xong thì ở đây cái cục rung mình để trên bàn luôn cho nó chạm vô cái thành vàng này cho anh em cùng nghe được nó rung như thế nào thì ở đây mình làm cái mặt lục thì cứ khi nào một trong ba cái hộp này khi nào nó có con lục lên là nó sẽ rung còn nếu như không có con lục thì nó sẽ không rung thì cứ rung thì đánh tài không rung thì đánh xỉu hoặc là ngược lại thì ở đây mình đánh như vậy mình cứ lắp xong thì ờ, nó sẽ rung nè à. ván này máy báo có từ hai con lục tới ba con lục đây nè có lục đây là mình lật hai con lục lên là nó rung khác nè à. đó khi mà úp lục xuống nè đó là nó hết rung nó ngưng rung là không có lục còn ờ, khi mà lên lục nè đấy lên lục là nó rung hút lục xuống nào đây mình test thử luôn cho anh em coi nè có lục đây qua điểm tài không có lục đánh xỉu nào đấy lắp xong là nó sẽ rung ván này không có luôn nè đấy cứ lắp xong bỏ xuống là nó rung ván này có một con lục nè 456 15 điểm tài nè không có lục nè đánh xỉu đấy cái trường hợp này mình phản thì phải chấp nhận nha không có lục nè đấy khi mà nó nhịp nhịp là chắc chắn mặt con năm mặt ngủ còn khi mà nó rung là phải rung liên tục thì mới có lục đó nó rung liên tục rồi cái này có từ hai con từ 11 nút đổ lên đấy không có lục nè đó thì cái bộ này đánh dường như là nó chuẩn xác tuyệt đối thì à, đây là cái bộ tài xỉu cảm ứng anh em nào cần lấy cái bộ này về thì cứ liên hệ tôi được qua hai số điện thoại này nha 0909704444 và 09864244 thì uh, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cứ lên tận nhà mình test cảm thấy ok thì anh em lấy còn không cứ lên đây tham khảo thì có gì thắc mắc cái gì không hiểu không biết thì anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha